Xin chào quý vị các bạn. À, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng DVD. À, nơi sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ về nhịp đập thị trường cũng như là cách để các bạn lựa chọn những cái cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. À, có lẽ chúng ta sẽ phân tích xem là toàn bộ cái chu kỳ thị trường trong thời điểm này nó như thế nào như các bạn đã, đã biết thì ờ, trong đầu tư chứng khoán thì việc quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ thị trường vậy làm thế nào để chúng ta nhận biết nắm rõ được chu kỳ thị trường thì trong một số video trước Dung đã chia sẻ với quý vị các bạn uh, làm sao để nhận biết được thời điểm này đang ở đâu thì trước khi chúng ta phân tích về thị trường thì có lẽ điều quan trọng nhất đó là gì ạ chúng ta biết rằng là trong chu kỳ thị trường á nó có chu kỳ tích lũy tăng trưởng suy thoái và phân phối vậy thời điểm này nó đang ở giai đoạn nào có phải giai đoạn suy thoái hay là giai đoạn tích lũy à, trong một à, vài phiên vừa qua thì Dũng cũng nhận được rất nhiều thông tin khác nhau à, có nhà, nhà đầu tư thì bảo sập gãy hết vùng nọ vùng kia và tâm lý có lẽ là bi quan vẫn còn tràn ngập trên thị trường à, nhưng thực tế gì ạ chúng ta hiểu đơn giản là khi ai đó sợ hãi thì đây chính là cái cách để chúng ta gì ạ nhìn nhận ra xem cái nhóm cổ phiếu nào thị trường đang vận động ra sao để chúng ta có thể đầu tư một cách tốt nhất thế thì trước khi chúng ta sẽ nói về thị trường thời điểm này thì ờ, các bạn có thể quay trở lại à, thị trường hôm nay nếu nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là thị trường à, giảm điểm như thanh khoản đã giảm đáng kể vậy trong trường hợp mà kiểm tra lại cái chúng ta gọi là vùng đáy thì thanh khoản giảm thì theo mọi người nó là chúng ta nhìn vào góc độ này như thế nào tức là thông thường khi mà thị trường giảm điểm đúng không giảm điểm vào những cái vùng mà chúng ta gọi là những cái vùng hỗ trợ thì khối lượng càng cạn kiệt thì cơ bản nó mang tính chất tích cực hơn tiêu cực à, lý do tại sao à, bởi vì cái nguồn cung á, người ta không bán ra nữa nên cái việc mà thị trường có thể đâu đó nó tạo ra vùng đáy ở trong cái video này thì à, trong cái à, điều này thì chúng ta có thể nhìn thấy à, có một cổ phiếu như là DG à, giảm rất mạnh thực tế điều này ai có thể biết được bởi vì lý do tại sao ạ bởi vì cái lý do đơn giản mà các bạn có thể biết được đó là gì ạ cổ phiếu này là cổ phiếu mà gì ạ bản bản thân ban hội đồng quản trị gần như là thoái hết vốn rồi cái câu chuyện là gì ạ vì chúng ta không hiểu rõ được cái à, nhịp đập <clears throat> hoặc là chu kỳ của thị trường nên chúng ta thấy là chúng ta không biết lý do tại sao cổ phiếu giảm mạnh chẳng hạn như các bạn nhìn thấy ở đây ạ cổ phiếu này thì họ vẫn nói rằng là họ phát hành thêm đúng không phát hành thêm cái câu chuyện đây là gì ạ khi mà phát hành thêm và thứ hai là họ nếu mà tốt thì tại sao họ bán ra nhưng ờ, mà nếu mà tốt tại sao họ bán ra nếu mà tốt thì tại sao họ bán ra và chúng ta thấy là nếu chúng ta thấy là ai đó đầu tư mà nắm giữ dài hạn cổ phiếu này thì rõ ràng gì ạ rõ ràng là chúng ta đang gặp một cái vấn đề đó là gì ạ cổ phiếu đang được bán ra thế thì bây giờ không phải là đây là cái cổ phiếu điển hình trong tất cả các cổ phiếu mà các bạn thấy là thông thường trên thị trường á, nó không có cổ phiếu tốt không có cổ phiếu xấu mà chỉ có gì ạ cổ phiếu tăng giá hay không tăng giá thôi ạ vậy giai đoạn mà chúng ta đang nhìn thấy rằng là nếu một cái giai đoạn giả sử chúng ta thấy là ở giai đoạn này là giai đoạn tích lũy trong một chu kỳ lên khi mà việc mà chúng ta bơm tiền ra và nhà đầu tư tổ chức bắt đầu bán dần ra và cái việc mà gì ạ nhà đầu tư tổ chức sử dụng các đòn bẩy như là margin tức là họ có thể gì ạ sử dụng margin rất cao mở rất nhiều tài khoản khác nhau để đưa cổ phiếu lên đòn bẩy thứ hai đòn bẩy truyền thông vậy câu chuyện đây là nếu giả sử trong đoạn này người ta phát hành vốn ra thì cái việc là gì ạ à? phần lớn là cổ phiếu sẽ giảm tiếp và chúng ta không biết đi về đâu à, một vài cổ phiếu có thể dẫn đến phá sản nên cái tại sao Dũng lại đưa cái câu chuyện này vào đây để các bạn có thể nhìn ra một cách gì ạ khách quan nhất cho cái việc mà khi các bạn đầu tư đầu tiên là gì ạ chúng ta cần phải xem ra rằng việc lựa chọn thị trường trong thời điểm này chúng ta lựa chọn như thế nào chứ không phải là gì ạ à? thấy cổ phiếu rẻ chúng ta mua thì cái điều này gặp rất nhiều rủi ro chúng ta sẽ phân tích hai chỉ số đó là VN Index và VN30 câu chuyện ở đây câu chuyện ở đây đó là gì ạ chúng ta hãy nhìn thấy à, một cái quá trình hồi chúng ta gọi là quá trình hồi với khối lượng lớn giá tăng mạnh câu chuyện là gì ạ câu chuyện ở đây nó là gì ạ câu chuyện ở đây là nó là đã có một dòng tiền lớn tham gia vào và trong đoạn này có một số nhóm dẫn dắt đúng không nhóm dẫn dắt thì câu khi mà nhóm dẫn dắt này thì thị trường có thể tích tục tích lũy có thể tiếp tục tái tích lũy đúng không tiếp tục tích lũy có thể tiếp tục tái tích lũy thế thì làm thế nào để tiếp tục tích lũy làm thế nào để tiếp tục tái tích lũy vậy ở đây chúng ta thấy là một vài cổ phiếu bất động sản nó giảm mạnh thì chúng ta biết rằng là lý do tại sao giảm mạnh lý do tại sao giảm mạnh thế thì một số bạn thì bảo là đang bị thanh tra hay là đang bị uh, thế nào dũng cũng Đúng, cái quan trọng nó là gì ạ? Không phải là gì thanh tra hay là không phải là vấn đề gì cả mà vấn đề ở đây là các bạn biết gì không ạ? Vấn đề ở đây là gì ạ? Người ta thoái vốn. Dũng đưa câu chuyện này để các bạn biết rằng là ở trong thị trường sẽ có những cái cổ phiếu người ta thoái vốn. Bởi vì tại sao người ta thoái vốn? Bởi vì họ đã kiếm được khoản lợi nhuận rất là lớn rồi không có gì kiếm được lợi nhuận bằng cách gì ạ không có cách nào kiếm được lợi nhuận bằng cách nào ạ tức là đẩy cổ phiếu lên đẩy cổ phiếu lên dùng các gì ạ à? dùng các cây LCOL để kéo cổ phiếu lên và khi mà người ta kéo cổ phiếu lên thì điều gì diễn ra thì cái việc mà người ta bán người ta thoát khỏi ra bán và thoát ra khỏi gì ạ? À? hội đồng quản trị và đấy chính là lý do các bạn khi các bạn mua và nắm giữ dài hạn chúng ta sẽ gặp vấn đề vấn đề ở đây là gì ạ chúng ta không biết cổ phiếu nào nó còn tiếp tục tăng nữa hay là cổ phiếu nào nó thoái hết toàn bộ rồi ạ khi mà nó thoái hết toàn bộ rồi và chúng ta mua vào chúng ta lại cứ tiếp tục để đầu tư dài hạn thì có thể nó sẽ giống một vài cổ phiếu như ở CDO đấy CDO ngày xưa Dũng cũng đã chia sẻ các bạn đó là gì ạ biến mất đây chúng ta nhìn CDO đấy CDO nhá <clears throat> ừ thế thì ở đây chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều người bạn thì ờ, bạn không thích nghe cái việc này bởi vì có thể bạn là nạn nhân bởi vì thực tế này chúng ta phải học từ bài học để bảo toàn vốn trước khi chúng ta học bài học của đầu tư vậy nếu các bạn nhìn thấy rằng gì ạ nếu các bạn quan sát trong thị trường vừa qua thì bao nhiêu anh chị em nhìn thấy là bắt đầu bắt đầu người ta tiêu cực ạ người ta bắt đầu tiêu cực bởi vì tại sao tiêu cực ạ bởi vì trong một cái chu kỳ này liên, liên tục một tuần qua hai tuần qua ba tuần qua là thị trường giảm và người ta không kiếm được tiền thì bắt đầu tiêu cực ạ đúng không thế thì câu chuyện là, cái vấn đề là khi người ta tiêu cực thì cái vấn đề là gì ạ cái việc thoái vốn ở đây nó bán thì là gặp cái vùng đáy này người ta không bán ra đúng không thế thì người ta khoái đây câu chuyện đây này là trong cái đoạn tích lũy này thì việc thị trường bị rũ bỏ là chuyện đương nhiên xảy ra à có thể bị rũ bỏ nhưng cái việc rũ bỏ này chúng ta nhìn góc độ như thế nào cái việc rũ bỏ này chúng ta nhìn góc độ như nào vậy góc độ ở đây chúng ta đang muốn cho các bạn xem là lúc này chúng ta nhìn góc độ như nào để chúng ta đầu tư nếu các bạn tập trung vào một cái cổ phiếu gì ạ à? DG mang tính chất là gì? ạ? tiêu cực thì Dũng không nghĩ là cái việc này là mang tính tiêu cực mà Dũng muốn cho các bạn hiểu rõ rằng là cái cổ phiếu này Dũng đưa ra từ đầu chu kỳ đến cuối chu kỳ Dũng có đưa ra một số cách nhận định một số các có kịch bản có thể xảy ra kịch bản mà Dũng thấy xấu nhất là gì ạ nó còn không còn trên thị trường nữa bởi vì việc ạ ban hội đồng của chị bán hết rồi thế khi ban cổ đông của chị bán hết ra không nắm giữ cổ phiếu thì à thì chúng ta gọi là ve thầu thoát xác và đây là cái kịch bản mà Dũng đã nói đi nói lại nhiều lần rồi để các bạn thấy là trong quá trình thị trường giảm sẽ có nhiều cổ phiếu cũng dạng như là thoái hết toàn bộ và dạng ve thầu ve sầu thoát xác nên lựa chọn cổ phiếu thời điểm này là cái bài học đầu tiên á là chúng ta cần phải xem là tại thời điểm này thị trường đang tập trung vào nhóm cổ phiếu nào điều thứ hai dòng cổ phiếu nào có khả năng dẫn dắt trong chu kỳ tới và điều thứ ba cái điều cực kỳ quan trọng đó là gì ạ đó là khi thị trường giảm thì nhóm cổ phiếu nào có thể mạnh hơn thị trường chứ không phải là chúng ta cứ bảo sập hay là chúng ta bảo là gì ạ là thị trường sẽ gãy 1.000 2.000 hay 3.000 cái điều này nó không quan trọng cái điều quan trọng nhất là gì ạ các bạn đừng nhớ là ba cái điều các bạn lưu ý này điều thứ nhất là gì ạ đó là trong lúc thị trường giảm này này cái nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu nhạy nhất tại vì cổ phiếu luôn luôn đi theo dòng còn nếu trong trường hợp bạn thấy rằng một vài cổ phiếu rẻ bạn mua vào lý do tại sao bạn mua vào hoặc là số đông người người ta mua vào bởi vì chúng ta thấy là thanh khoản ngoài kia gì ạ thanh khoản ngoài kia vẫn gì ạ một vài cổ phiếu giảm sàn rất lớn chứng tỏ nhà đầu tư cá nhân chúng ta nhảy vào mua và không biết rằng gì ạ à, những cái cổ phiếu càng giảm thì cái vùng khối lượng lớn thì vùng đó lại là vùng gì ạ à, vùng kháng cự đúng không tức là cái vùng đấy cái cổ phiếu bán ra mạnh nó là vùng kháng cự và khi nó kháng kháng cự thì nó không bao giờ quay trở lại được nên chúng ta thấy rằng là gặp rất nhiều rủi ro điều thứ hai các bạn hiểu rằng là một cổ phiếu mà khi ban hội đồng quản trị người ta bán ra nó phải có một nguyên nhân nào đó người ta mới thoát ra mà người ta thoát liên tục thoát ra liên tục cổ phiếu nó đương nhỉ một chu kỳ cổ phiếu chu kỳ đầu tiên là chu kỳ tích lũy đưa bim bơm tin xấu bơm tin xấu và đưa ra những tin xấu đưa ra và quá trình này thì ạ à, người ta bắt đầu bán ra nhiều nhà tư nhỏ lẻ bán ra nhưng nếu chúng ta quan sát vào ở giai đoạn tích lũy thì chúng ta thấy là nhà đầu tư tổ chức bắt đầu mua vào với khối lượng lớn sau này giảm giá sau quá trình tích lũy thì à, bắt đầu người ta sử dụng các cây tức là những người nhà đầu tư thành công những người mà nổi tiếng để bắt đầu gì ạ à? bắt đầu hô hào kéo cổ phiếu lên hoặc là người ta sử dụng báo chí để kéo cổ phiếu lên và sau khi kéo cổ phiếu lên thì mọi người kiếm được tiền thì bắt đầu các tổ chức họ bán ra và đấy là một chu kỳ kết thúc thế trong một cái chu kỳ như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu gì ạ à? người ta bán ra để chốt lợi nhuận như là SSI như là HPG và Phát chốt lợi nhuận và người ta kiếm một khoản lợi nhuận lớn và sau đó gì ạ à, người ta sẽ đưa ra các thông tin gì ạ à? xấu rất xấu để làm gì ạ à? thông tin rất xấu để người ta gì ạ à? lại tiếp tục tái tích lũy để mua lại khi mà cổ phiếu giảm đáy nhưng với dạng cổ phiếu này thì ban hội đồng quản trị họ không bán ra hết họ chỉ bán ra một nửa bán ra một phần thôi ạ họ chỉ bán ra một phần là sử như người ta ba chỉ bán ra một lượng nhất định nào đó và người ta tiếp tục quay trở lại tái tích lũy bởi vì kiếm lợi nhuận trên cái việc mà gì ạ à? chênh lệch giá nó lớn hơn rất nhiều so lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bao nhiêu bạn lần đầu tiên biết cái này có thể comment số 1 ạ à? tức là cái lợi nhuận trên cái, cái gì ạ à? đầu cơ giá để làm giá tăng nó sẽ lợi hơn rất nhiều so với việc mà gì ạ à? mà cổ phiếu chúng ta ăn lợi nhuận hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên tất cả cái hoạt động đầu cơ này trên thế giới cả Mỹ và tất cả trên thế giới thì người ta thưa người ta mong muốn thì lợi nhuận mang tính chất đầu cơ kiếm được lợi đầu cơ trừ một số các nhà đầu tư giá trị mua thâu tóm doanh nghiệp mua doanh nghiệp thâu tóm còn dạng thứ hai người ta cũng tương tự như vậy người ta tích lũy cổ phiếu và đưa ra những thông tin không tốt về cổ phiếu sau đó gom sau đó gom thì bắt đầu gì ạ à? người ta bắt đầu sử dụng vẫn tiếp tục sử dụng những người nổi tiếng hoặc là như à, một ai đó và đặc biệt là sử dụng báo chí thậm chí là gì ạ à? tạo ra hội nhóm giúp kín để gì ạ khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào sau đó thì ạ à, bắt đầu bán ra ở nhóm này thì họ bán ra thường thì à, họ bán họ thoái hết toàn vốn tức là họ bán gần như công ty và họ chuyển công ty của họ cho nhà đầu tư cá nhân nắm giữ vậy bao nhiêu bạn đã từng ở nạn nhân như này tức là chúng ta từ cái tổ chức lớn như là chúng ta nhìn thấy rằng Novoland tức là hội đồng quản trị bán sạch ra uh, bán sạch ra và bán luôn trên đỉnh và cuối cùng gì ạ công ty đó trở thành gì ạ công ty của các nhà đầu tư cá nhân thậm chí là một vài tổ chức à, thiếu hiểu biết cũng đã mua những cổ phiếu như này thì thực tế là gì ạ bản thân là gì ạ à? những cái công ty này luôn luôn có công ty con giả sử như các bạn nhìn thấy là gì ạ DG thì có Thiên Tân là công ty con để gì ạ sử dụng cái chiêu cái chiêu trò mua bán và gì ạ tạo ra một khoản lợi nhuận lớn nếu các bạn theo dõi tất cả những cái gì mà Dũng chia sẻ thì các bạn cần phải nhớ rằng nhỉ những bài học mà chúng ta cần phải học được bởi vì Dũng đã từng phá sản và nếu chúng ta không học được bài học này thì chúng ta sẽ gì ạ à, trả giá rất đắt cho một chu kỳ lớn nữa tại vì mỗi một chu kỳ như này lại nhiều người lại mắc lại tiếp tục mắc những câu chuyện như này mà nó còn tiếp tục tiếp tục rất nhiều lần nữa các bạn thấy rằng là rất nhiều lần nữa chứ không phải là một lần thôi nên nếu gì ạ à, các bạn không muốn học cái bài học này các bạn trả giá rất đắt tại vì ở trong chương trình này Dũng muốn nói các bạn đó là gì ạ các bạn kiếm được một đồng tiền ra nó rất là khó khăn rồi mà các bạn lại tiếp tục nghe ai đó để mua những cổ phiếu mà các bạn không biết khi nào nó lên khi nào xuống vậy đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ phân tích một cái chu kỳ cổ phiếu vậy chu kỳ ở đây đó là gì ạ chúng ta sẽ phân tích và sau đó phân tích tại điểm này đây là một chu kỳ cổ phiếu chúng sẽ nói kỹ về này ở giai đoạn này các bạn thấy rằng gì ạ đó là giai đoạn mà các thông tin xấu diễn ra và sau đó gì ạ à? thường thì sau tin xấu tin xấu diễn ra ở ờ, với covid này thì chúng ta gọi là bơm tiền và bơ khi mà bơm tiền thì người ta sẽ tập trung vào nhóm cổ phiếu tài chính ở đây cũng tương tự như vậy khi mà bắt đầu mọi thứ xấu nhất thì bắt đầu diễn ra những quá trình bơm tiền vậy bơm tiền là gì ạ à? thì chúng ta hiểu đơn giản là bơm tiền đó là hình thức một là gì ạ à? giảm lãi suất hai là gì ạ à? bơm tiền qua những cái kênh như là gì ạ à? mua ngoại tệ hoặc là một số cái là giảm tín dụng hoặc một số các lĩnh vực như đầu tư công trong một giai đoạn rất khó khăn thì chúng ta thấy là gì ạ à? việc mà ngân hàng hút tiền như là không cho vay bất sản hút tiền như thế ạ à? nâng lãi suất lên bởi vì lạm phát đang ở mức cao và đặc biệt là gì ạ à? bán ngoại tệ ra và tất cả những cái cái đó chúng ta gọi là hút tiền hút tiền về thì gì ạ làm gì có gì ạ làm gì có lên được mà chúng ta cứ cứ đòi thị trường lên đúng không lúc mà người ta đang hút tiền thì làm gì ạ cổ phiếu lên được nhưng nhiều nhà đầu tư lại thấy rằng là ô thời điểm này thị trường rẻ quá quá rẻ nhảy vào mua và đấy chính là chúng ta gọi là một canh bạc trong quá trình đầu tư tức là càng rẻ lại càng mua và rất nhiều canh bạc chúng ta đã mua cổ phiếu và chúng ta đưa ra rằng là chúng ta tích sản vậy câu chuyện đây là gì ạ nếu mà có quá trình đi xuống này chúng ta không thể biết khi nào cổ phiếu kết thúc nên việc mà chúng ta tích lũy cổ phiếu ở cái giai đoạn như này là chúng ta sẽ gì ạ gần như là gì ạ bắt rào rơi các bạn nhá với cái quá trình bắt này là bắt rào rơi tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng chiến lược đó là gì ạ à, bùng nổ theo đà một cái trường phái của tức là cái à, cái phương pháp phân tích của quy Quimonel thì các bạn thấy là đây là phiên thứ nhất à, sau khi mà thị trường giảm rất mạnh và tạo ra khối lượng lớn thì nó có phiên thứ nhất hồi phục và chúng ta sẽ tìm phiên bùng nổ theo theo đà đúng không khi bùng nổ theo đà thì các bạn thấy rằng là thị trường bắt đầu có những đợt hồi phục đầu tiên đúng không hồi phục đầu tiên và nó có thể tạo ra một xu hướng trong giai đoạn này vậy trong giai đoạn này thì nó cần thời gian tích lũy thời gian tích lũy vậy thời gian tích lũy vậy cái thời gian tích lũy này thì mau đâu ạ đúng không thời gian tích lũy là bao nhiêu và trong thời gian này chúng chúng ta cần cái gì thế thì câu chuyện là theo các bạn nói khác đi là nói như nào các bạn muốn phím à muốn ba chiếc cái đúng không thực tế là muốn ba chiếc cái thì à, mãi mãi chả bao thành công được đâu các bạn phải hiểu rõ bản chất là nếu giả sử trong cái đoạn này có bùng nổ theo đà thì giả những cái bạn nào đầu tư tích sản thì có thể lựa chọn những cái cổ phiếu blue chip cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng mua đoạn này ok và có thể là một vài trường hợp nó bị rũ bỏ như thế này chúng ta thấy là không ảnh hưởng gì cả đúng không <clears throat> không ảnh hưởng gì cả đúng không ạ thế thì đấy, đấy là chúng ta gọi là tích sản trong cái giai đoạn mà chúng ta có bùng nổ theo đà vậy nếu cái chiến lược mà các bạn đang đầu tư ở đây thì Dũng không biết rằng các bạn đang đầu tư theo chiến lược nào nhưng Dũng đang nói chiến lược mà Dũng đang muốn chia sẻ ra chiến lược đầu tiên đó là gì ạ vậy trong quá trình này tích lũy như này thì bây giờ chúng ta phải xem rằng là cái nhóm cổ phiếu nào đang mạnh hơn thị trường cái dòng nào đang mạnh hơn thị trường bởi vì chúng ta đầu tư là đầu tư vào những cổ phiếu mạnh hơn thị trường dòng mạnh hơn thị trường và gì ạ à? chúng ta tập trung vào dòng dẫn đầu vậy đầu tiên là chúng ta nếu phân tích nha phân tích về gì ạ à? các bạn nếu phân tích về cơ bản nha thì các bạn thấy à, kỹ thuật thì nó rất là xấu đúng không ạ <clears throat> phân tích kỹ thuật thì là xấu đây là ok ờ, hôm nay thế để đợi chút để xem lại cái ờ, khối lượng Fayan thì ờ, về cơ bản thì chúng ta cũng thấy rằng là khối lượng hôm nay là cũng thấp về cơ bản là hôm nay khối lượng cũng thấp khá thấp Đợi Dũng một chút ạ Còn bữa nay mình chưa cập nhật chưa cập nhật nên là nó bị lỗi chút đây các bạn này ạ đây thực ra nó về cơ bản thì nó cũng không có cái gì khác nhau nhiều lắm đâu, đây các bạn nhìn này ạ tức là chúng ta nhìn này đây đây là chỉ số vn à, nó là và chỉ số vn index ạ cái này lúc này thực tế thì thời điểm này cái chỉ số này chúng ta chỉ cần quan tâm đến như sau ạ tại vì lúc này chúng ta đang quan tâm đến cái gì ạ quan tâm đến là cái quá trình này một là test lại cái đáy này khối lượng lớn này nhỏ đúng không test lại cái đáy này khối lượng lớn này nhỏ vậy nếu mà nó test lại cái đáy này mà khối lượng nó cạn kiệt đây chúng ta gọi là test lại nhưng cạn kiệt không phải là chúng ta mua mà trong quá trình test này chúng ta cần gì ạ cần xem là gì ạ à? cái nhóm nào đang mạnh hơn đây chúng ta đang ờ, đây nha giả sử hôm nay là 381 triệu cổ phiếu ba trăm tám mươi chúng ta dùng file an luôn này, Wow. Chúng ta vùng file an đây. Thì chúng ta cũng thấy đơn giản đấy ạ. Thế thì vấn đề là đang quan trọng là nó đang kiểm tra lại cái vùng này. Đấy. Thế thì cái khối lượng ở đây nó cạn kiệt những cạn kiệt này không phải là tích cực các bạn nhé lý do tại sao chưa có tích cực ạ à? theo các bạn tại sao chưa có tích cực tại vì nếu bình thường á nó có những cái phiên mà đây gọi là chúng ta gọi là một phiên hồi nếu nó khối lượng nó lớn thì cái việc mà gì ạ à? nó test lại nó khác nhưng khối lượng nó đang cạn kiệt nên để đảm bảo trong trường hợp nó có hồi thì nó phải tăng mạnh phải tăng rất mạnh khối lượng lớn nên cái việc mà cái khối lượng này thì chúng ta cũng thấy là nó chưa phải là nhỏ hẳn nhưng bắt đầu nó có dấu hiệu khi nó chạm cái vùng hỗ trợ này cái câu chuyện đây là gì ạ câu chuyện đây là nếu bạn đầu tư theo nếu bạn đầu tư theo chỉ số này thì gì ạ phần lớn các cổ phiếu sẽ không mạnh so với thị trường chung trong đoạn này nha yeah. nên giai đoạn này thực sự nhà đầu tư chúng ta đây à đặc biệt là nhà đầu tư lướt sóng rất là khó khăn nếu mà chắc bạn không hiểu rõ được là mua cổ phiếu nào mạnh hơn hay là chúng ta mua sớm nên cái việc đầu tiên là gì ạ à? khi mà chúng ta đầu tư ở giai đoạn này thì với chiến lược của Mac Mini hãy xem xem là cái nhóm cổ phiếu nào đang mạnh hơn thị trường khi mà thị trường giảm nó vẫn giữ được nhịp và đấy chính là một điều quan trọng nhịp ở đây đó gì ạ à? nếu thị trường giảm mà cổ phiếu vẫn giữ được nhịp thậm chí là gì ạ à? trong một xu tăng thì những cái cổ phiếu dạng như này chúng ta sẽ gì ạ à? đưa vào tầm ngắm còn nếu trong trường hợp gì ạ à? nó chưa có đúng không hiện tại nó chưa có cổ phiếu nào thì chúng ta sẽ gì ạ à? đứng ngoài thôi và các bạn đã biết rằng là nếu trong ờ, một vài phiên gần đây dù có nhắc gì ạ à? thị trường nó sẽ có một vài phiên một vài cổ phiếu đang đúng không đang có những cái tích lũy rất mạnh thế thì hôm nay Dũng chỉ muốn chia sẻ các bạn những cái cách để các bạn nhìn rõ một cái cổ phiếu đó ạ tại vì bây giờ trong cái trường này cho cái phần này nếu mà chia sẻ cho thì gần như là gì ạ một là các bạn cũng gì ạ một là các bạn mua trước khi các bạn mua trước thì cổ phiếu nó gì ạ nếu không lên mà thậm chí rũ bỏ thì các bạn lại bảo là à, khi mà chia sẻ như này nó dẫn đến gì ạ tình trạng là cổ phiếu không lên Những cái câu chuyện đây là gì ạ các bạn nếu học và nghiên cứu những gì Dũng chia sẻ thì các bạn có thể nhìn nhận ra một số các cổ phiếu có thể thành công trong thời gian tới thế thì bây giờ đầu tiên là gì ạ đầu tư công hay bất cứ gì chúng ta cũng không quan trọng nữa cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ xem là thế thì bây giờ thị trường đang giảm câu chuyện xấu nhất đi chúng ta tính một câu chuyện xấu nhất xấu nhất đi đó là thị trường làm sao ạ giảm như thế nào đây là quá trình giảm tức là bị gãy toàn bộ cái kênh này vậy gãy toàn bộ cây này thì có vấn đề gì không ạ chả vấn đề cả bởi vì nó gãy là nó gãy phải nó rũ bỏ thì trong trường hợp ở đây chúng ta cũng thấy là trường hợp bị rũ bỏ là chuyện rất bình thường bởi vì có thể có rất nhiều nhà đầu tư bị gì ạ à? người ta ở đây người thông bán ra nên việc việc rũ bỏ ra là việc cần thiết à, việc rũ bỏ là điều gì ạ à? rất quan trọng nhưng quan trọng là gì ạ à? trong quá trình rũ bỏ này thì chúng ta thấy là vậy cái nhóm cổ phiếu nào là nhóm cổ phiếu mạnh trong thời gian tới Đấy, nhóm cổ phiếu nào mạnh <clears throat> trong thời gian tới vậy khi mà chúng ta nhìn cái nhóm cổ phiếu mạnh á thì đầu tiên ạ à, chúng ta sẽ cần phải phân biệt có ba dạng phân biệt tại vì mọi người nhớ cái điều này chúng uh, phân tích trên cái biểu đồ nó dễ có thể cái dữ liệu nó chưa chính xác thì câu chuyện này là nếu trong trường hợp một số bạn thì bảo là bây giờ sử nhé chúng ta gọi là rũ này nếu cho cái phiên này gọi là pin đi nha phiên này là pin tức là cái phiên là rũ bỏ kéo lên khối lượng rất mạnh thì cái việc mà gì ạ test tức là giảm thì cái việc bứt phá sau khi giảm test lại này cái quá trình bứt phá đi lên xác suất cao hay thấp nào cái xác suất để gì ạ quay trở lại bứt phá đi lên cao hay thấp nếu cái biên độ này rõ ràng là khối lượng thấp là tốt nha khối lượng thấp là tốt nhưng với cái biên độ lớn như hôm nay thì cái quá trình bứt phá đi lên cái quá trình bứt phá đi lên này nó sẽ gì ạ không khả thi lắm nhưng trong trường hợp nhá với câu hỏi là trong trường hợp mà bứt phá đi lên với khối lượng lớn thì việc bạn mua bạn có thành công hay không Đấy. vậy bạn mua có thành công hay không đây là Dũng đang nói một cái gì ạ kịch bản rất tích cực ạ nếu bây giờ chúng ta bứt phá đi lên khối lượng lớn ấy, thì câu chuyện đấy là gì ạ nó không phải là thành công cho tất cả các cổ phiếu nó chỉ có một nhóm cổ phiếu rất nhỏ thôi nên nếu mà chúng ta gì ạ đầu tư chúng ta vẫn bị bị sẻ thịt tức là gần như là gì ạ đầu tư vẫn có thể bị T4 về không thành công vậy ừ, trong trường hợp gì ạ như thế này thì rõ ràng là gì ạ rất ít nhà đầu tư có thể kiếm được tiền Dũng biết rằng là những bạn nào hôm trước Dũng sẽ bật mí cho một câu chuyện một cái cổ phiếu đấy ạ tôi bật mí cho một cổ phiếu đó là nếu cổ phiếu này đúng không cổ phiếu này nhưng cổ phiếu này thì hôm nay chưa đạt nhá như này là hôm nay chưa đạt nếu cổ phiếu này mà tích lũy ở trên vùng này đúng không đấy nếu mà cổ phiếu này mà tích lũy trên vùng này bởi vì nó đã có một cái phiên rũ bỏ rất lớn đây nhưng quan trọng là gì ạ khối lượng đây rất là lớn nên nó không lên được nha khối lượng lên đây đây rất lớn rất lớn không hơn hơn nửa nên quan trọng là gì ạ à? nếu khối lượng ở đây rất lớn thì rõ ràng này ạ bứt phá nhiều nhưng bắt đầu nó cạn kiệt bắt đầu cạn kiệt thì cái việc mà gì ạ à, đi lên ở đây là điều có thể thành công được cái tỷ lệ thành công rất là cao với cổ phiếu này nhưng cái vùng này chúng ta gọi là vẫn đang lỏng lẻo đúng không Đấy, thế thì dù T3 T4 cái đấy cũng quan trọng quan trọng là gì ạ chúng ta thấy là chúng ta cần gì ạ quan trọng hết là gì ạ cần siết chặt đúng không cần siết chặt đúng không ạ cần siết chặt nên cái quan trọng là siết chặt thì T3 hay là T4 hay là T2 cũng gì ạ cũng ổn định còn trong trường hợp nếu chúng ta thấy là thị trường vào T1 nha mua xong bán xong thì không phải là gì ạ như thế là chúng ta thành công đâu ạ tại vì vẫn có người bị thua lỗ thậm chí là thu lỗ nhiều bởi vì ai cũng có thể được T1 người ta bán ngay về cái người ta bán ngay nên nếu bạn đầu tư như vậy sẽ không có lợi nhuận bây giờ chúng ta quay trở lại về thị trường về thị trường như này chúng ta đang chán đúng không Đấy, chán đúng không thì khi mà chán như này thì chúng ta thấy là nó sẽ bị rũ bỏ rũ bỏ trong trường hợp rũ bỏ thì có hai kịch bản kịch bản thứ nhất là test lại cái này những cái xác suất để test lại cái này sẽ thấp hơn rất nhiều khả năng xác suất lại test này đúng không xác suất test này thế thì cái việc mà gì ạ cái xác suất mà test thì trong quá trình test thì chúng ta cũng bây giờ cái câu chuyện là nếu có test hay kiểm tra thì chúng ta cũng không quan tâm đến nó với quan tâm đến nó quan tâm đến cái đầu tiên là quan tâm gì ạ à? chúng quan tâm gì ạ chúng ta quan tâm đến là, là sau quá trình rũ này có xuất hiện pin hay không từ sau quá trình giảm gãy kênh này có xuất hiện cái quá trình hồi phục hay không? Nếu hồi phục khối lượng lớn thì chúng ta gọi là pin. Nếu hồi phục khối lượng lớn này ạ. Đây là sau khi rũ bỏ. Đây này. Một cái thị trường luôn luôn có quá trình rũ bỏ. Đây ạ. À, tích lũy như này thì nhiều nhà đầu tư đeo bám bao giờ đây là quá trình rũ bỏ nếu xuất hiện những đợt pin này tức là kéo lên và chúng ta cần sau khi test lại lần hai cần kéo lên thì lúc này chúng ta mới biết rằng là thị trường đi về đâu còn đến bây giờ mà các bạn hỏi là mua hay nắm giữ đấy không thì về cơ bản là trong cái trạng thái như này là không biết được bởi vì một cái nền tích lũy trên này rất là yếu quá trình test này dù là khối lượng thấp nhưng rõ ràng biên độ cũng lớn vậy biên độ lớn thì cái việc để gì ạ à, bứt phá để vượt qua gì à, để vượt qua một khối lượng lớn đặc biệt là những cái vùng cản này thì trong thời điểm này cái xác suất sẽ không cao đúng không xác suất sẽ không cao vậy bây chúng ta sẽ quay trở lại những cái cổ phiếu à, vốn hóa lớn tại vì thị trường muốn lên được phải có dẫn đầu vậy vốn hóa lớn như là cổ phiếu uh, b MB nếu trong trường hợp MB kéo lên bứt phá để lên dù là đây là vùng hỗ trợ rất là là mạnh thì kéo lên thì cái dù là kéo lên thì nó cũng chưa lên được ngay nha kéo lên nó vẫn chưa lên được ngay bởi vì kéo lên thì phía trên này này là vùng kháng cự mạnh nên thường là sau khi kéo lên thì chúng ta cũng cần phải test lại à đấy là trường hợp nên cái kéo lên mà test lại thì cái thời gian của chúng ta đúng không thời gian của chúng ta cũng sẽ mất rất nhiều thời gian còn trong trường hợp cái vùng này này bởi vì khi nó lên như này thì vùng này là vùng gì ạ à? đang test lại nhưng nó cũng rất là yếu nếu cổ phiếu bị gãy SMA 50 đây là SMA xu hướng gì ạ à? ngắn hạn và dài hạn đây chúng ta gọi là xu hướng ngắn hạn đang làm xuống giảm vậy xu hướng ngắn hạn đang xuống giảm thì rõ ràng là gì ạ à? chúng ta cứ nên đứng ngoài Đấy. về cơ bản chúng ta đứng ngoài có mua có bắt đáy thì chúng ta không nên dù là các bạn tích sản đây thì Dũng nghĩ là rất là rủi ro bởi vì có thể xuống mà các bạn mua thấp hơn nên tích sản đây là trong vùng này là vùng rất là yếu nha yếu và nó có lên chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải khối lượng lớn và trong khối lượng lớn thì nó phải test lại nên cái trường hợp như này là gì ạ đầu tư rất là gì ạ là mệt đúng không nếu các bạn đầu tư cổ phiếu này rất là mệt đúng không Đấy. chúng ta sẽ đến với cổ phiếu uh, lấy một vài cổ phiếu như ACB đi ạ mình phải nói vậy ACB đây là khối lượng lớn này khối lượng lớn như ở vùng ấy như vậy ACB như này là biến động rất mạnh với một cổ phiếu biến động mạnh nó sẽ không lên được đơn giản thôi ạ à. đấy chúng ta chúng ta lấy một cổ phiếu khác như BIDB BIDB thì à, với cái biên độ như thế này cũng là biên độ lớn hồi không có khối lượng đây hồi này, không khối lượng thì cổ phiếu này cũng không đi xa được thế thì chúng ta nhìn thấy một vài các cổ phiếu tương tự như vậy ACB Techcombank và chúng ta cũng thấy tương tự như vậy nên cái xác suất có thể xảy ra thậm chí là rũ bỏ cái vùng này là rất cao vậy vì nó hồi rồi nó nó hồi rồi thì nó cũng chưa có kết quả nên nếu mà trong trường hợp nó nó rũ thì chúng ta cũng không nên mua ngay mà chúng ta phải đợi xem là nó test hay không thế thì khi mà mình đầu tư thì mình cũng cần phải gì ạ xem dòng dẫn đầu nó không khỏe đúng không dòng dẫn đầu nó không khỏe mà bây giờ nếu mà dòng dẫn đầu không khỏe thì các cổ khi thị trường giảm một số cổ phiếu khác nó cũng sẽ gì ạ bị thị trường chung nó giảm nó lôi theo nên lúc này là lúc mà chúng ta gì ạ quan sát xem là lúc thị trường giảm cổ phiếu chúng ta có giảm mạnh không à còn bây giờ ví dụ <coughs> cái cổ phiếu này như bạn là gì ạ đây cổ phiếu gì ạ <coughs> IDC là cổ phiếu với mình là cổ phiếu nhìn nhá là ok nhá bởi vì nó đã lên này sau nó rũ rũ trên nền nhưng hiện tại trong ngắn hạn nó đang xấu à, ngắn hạn xấu và nếu bạn nhìn thấy đây thì cái dao động này vẫn là dao động lớn nên nó cần thêm thời gian nha cần thêm thời gian Đấy. STB đi các bạn xem luôn là STB STB cổ phiếu ngân hàng lên này cái biên độ này rất lớn này Đấy, giảm nó kéo lên biên độ khối lượng thấp giảm kéo lên mà kéo lên thất bại như này thì rõ ràng nó không an an toàn à, vậy tiền không vào cổ phiếu dẫn dắt mà bắt chúng ta phải đi đầu tư và kiếm lợi nhuận thì cái việc này không có tại vì thị trường lên nó phải có cổ phiếu dẫn dắt mà bây giờ cứ bảo là cổ phiếu này thành công cổ phiếu yêu tốt thì nó sẽ không thể nào thành công được à đây cho bạn này đây nha mình sẽ phân tích một cái cổ phiếu là PNG các bạn có thể hỏi tại vì trong cái chương trình này Dũng muốn cho các bạn đặt rất nhiều câu hỏi mang tính chất là gì ạ tư duy nếu bạn hỏi cổ phiếu nó giống như này các bạn hỏi 10 cổ phiếu thì Dũng trả lời gần như 10 cổ phiếu không lên được đây ra Dũng lấy 5 cổ phiếu cho bạn nhìn này PNG ạ à? PNG nhá <clears throat> vậy có ai các bạn thấy có ai bảo cổ phiếu này tốt ạ đã nghe ở đâu có cổ phiếu tốt có thể comment số 1 ạ ai đó có cổ phiếu này tốt ạ comment số 1 tại vì Dũng cũng đang nghe một vài một vài kênh thì người ta đang phân tích phân tích cổ phiếu này là cổ phiếu gì ạ đưa vào để khuyến nghị đưa vào khuyến nghị thế bây giờ nha chúng ta phân tích các bạn nào về về về nếu các bạn học của DVD nhé thì các bạn sẽ thấy là cổ phiếu này nó đang giai đoạn nào theo các bạn nó đang giai đoạn nào đầu tiên là chúng ta gọi là cổ phiếu này nó nằm trong dạng nào ạ đấy chúng ta nhìn ạ <clears throat> nó nằm dạng nào dặn 4 dặn 3 dặn 3 là nè nó đang biến động lớn trên đỉnh này trên đỉnh thế thì một ai đó bảo là tôi bắt đáy ở đây và kiếm được lợi nhuận trên đoạn này thì về cơ bản nó là gì ạ là may đấy may chứ không phải là bởi vì toàn bộ quá trình kéo lên này không có dòng tiền toàn bộ quá trình kéo lên không có dòng tiền mà nếu các bạn nhìn thấy ở phía trên này này đây là dòng tiền đoạn này chúng ta gọi là phân phối sớm phân phối sớm là đến đây này nó phân phối rồi thì quá trình kéo lên đây khối lượng lớn thì sớm muộn cũng sẽ bị à, thất bại sau khi thất bại thì bên cổ phiếu bắt đầu giảm thời điểm này là bắt đầu nó giảm về đúng không giảm khối lượng lớn phân phối ở đây khối lượng lớn gãy đường SMA gì ạ à? 200 150 50 và đi xuống thì bắt đầu nó bước vào giai đoạn 4 vậy giai đoạn 4 là giai đoạn gì ạ à? giai đoạn 4 lại tiếp tục bạn nào muốn nghe DG thì lại tiếp tục Dũng sẽ chia sẻ cho DG giai đoạn 4 là giai đoạn DG nó là giai đoạn này đây là giai đoạn này ạ à. khi nó bắt đầu giai đoạn này rồi thì không biết bao giờ nó quay trở lại và bây giờ cái cổ phiếu này nó vẫn ở giai đoạn gì ạ à? nó là giai đoạn gì ạ à? nó vẫn đang trong giai đoạn 4 nha cổ phiếu này nó đang trong giai đoạn 4 khi mà nó đang giai đoạn 4 thì nó giảm không biết nó về đâu thậm chí gì ạ à? nó về một các bạn nhìn thấy nổi tiếng như vậy nó về một Dũng dự đoán gần như từ trước nay độ chính xác rất là cao cứ xem xem cứ xem xem các bạn nhìn thấy không nếu bạn nào học cổ DVD các bạn thấy là Dũng đưa ra dự đoán nào đều là gì ạ có độ tin cậy nếu bạn nào đã học thì có phải đấy không ạ bao nhiêu bạn thử đưa ra những dự đoán của Dũng nhỉ đưa ra những dự đoán cái gì ạ tất cả những cổ phiếu gì ạ từ Novoland đúng không là dự đoán gì ạ dự đoán cách đây khoảng độ đợt, đợt từ đỉnh luôn ạ là đã cho nó đã về đây đây là dự đoán này đây cổ phiếu này cái cổ phiếu này đã dự đoán từ điểm này cơ ạ đây đây là cái cổ phiếu này là Dũng đã dự đoán về từ điểm này này nó sẽ về đây rồi đến đây đã bảo nó dễ rơi như này rồi nó về đây rồi tại sao các bạn lại lại biết cái dự đoán này nó về như này ạ bây giờ câu hỏi là tại sao tại sao nó về như thế ạ mình phải hiểu tại sao chứ đúng không nhưng mình cứ thể trả lời cho một vài tại sao là chúng ta phải biết nó về thế này ạ à? chỉ có một số nhà đầu tư không biết thôi nhưng thực tế là gì ạ à? chúng ta sử dụng một chút cái đầu thôi là chúng ta biết nó về đến đấy ạ à. sử dụng một chút cái đầu đấy ạ à. một là nó bo cung bạn nào học bo cung thì bạn biết rồi ạ à. bo cung là gì ạ à? nó chỉ tay trái bán tay phải tay trái bán tay phải mua mua tay trái bán tay phải và đầu tiên là kéo lên và trên này chủ tịch bán ra hết rồi thì nó về là đương nhiên đúng không và bây giờ nó về đến 10 rồi mà nó về đến 10 thì bây giờ chúng ta nghĩ nó về đến bao nhiêu nữa hiện tại nó về đến 10 nhưng 10 chúng ta đã thấy có dòng tiền tham gia vào đây chưa ạ làm gì có dòng tiền tham gia ở đây cái quan trọng là gì ạ người ta đã thoát ra khỏi công ty và công ty này là công ty bây giờ của gì ạ những ông khác rồi à? cái vấn đề thứ hai là cổ phiếu này cũng tương tự như vậy bản thân công ty này gì ạ à, được Him Lam và gì ạ à, Thiên Tân thậm chí hội đồng quản trị bán ra hết rồi thì vấn đề làm gì ạ à? cái công ty này nó được gì ạ tại sao công ty này nó tăng mạnh bởi vì đây chính là ngòi nổ L14 là ngòi nổ cho cái nhóm này các bạn hiểu đơn giản thế này trong đầu tư đó, nó có bây giờ một cái nghệ thuật đó là ngòi nổ tức tìm một cái cổ phiếu dẫn đầu mà nó không có giá trị sau đó bơm tiền kéo nó lên đỉnh kéo nó lên đỉnh và bắt đầu gì ạ đưa ra những cổ phiếu khác so sánh và cổ phiếu khác tự động nó lên trong đất cũng tương tự như vậy đất người ta làm giống hệt luôn trong đầu tư chứng khoán đó là gì ạ đấu giá tức là mua tất cả những cái lô đất xung quanh cái khu đất được đấu giá sau đó gì ạ làm nào ạ các bạn làm nào sau đó sau đó thì đấu giá cho giá cao lên trên trời và sau đó gì ạ à? khi mà giá cao lên trên trời thì người ta sẽ dự đoán đất xung quanh đó sẽ gì ạ à? sẽ tăng và sau khi lúc đó thì người ta lại tiếp tục dùng chim mồi để gì ạ à? dùng chim mồi để gì ạ à? mua bán đẩy giá lên và cuối cùng những nhà đầu tư cuối cùng mua bất động sản gần như là những nạn nhân giống hệt như đầu tư chứng khoán tất cả nhà đầu tư bất động sản giống hệt luôn ạ à. thì trong đầu tư chứng khoán thôi thì đây cũng là một cái cổ phiếu để chim mồi để kéo lên thế thì khi mà người ta dùng chim mồi thì nhiều nhà đầu tư lại thấy là vì thanh khoản nó không có nên chỉ sử dụng một nguồn tiền nhỏ thôi đúng không một luồn tiền nhỏ thôi để kéo lên nên ở đây nếu chúng ta không có kiến thức trong đầu tư thì các bạn sẽ thấy là rất nguy hiểm thế thì tất cả bất động sản hay là chứng khoán nó giống nhau bất động sản thì người ta đầu tư bằng cách gì ạ đi đấu giá và kéo tức là bắt đầu gì ạ trước đây người ta cho đấu giá là khoảng mấy tháng mới nộp nộp uh, đầu tiên là, là cọc thôi ạ sau đó thì nó kéo giá lên và bắt đầu sử dụng những chim mồi để đẩy giá bất động sản xung quanh nó lên và cuối cùng thì người ta thoát đi và cả khu đó thành gì ạ thành nơi chăn bỏ thì trong đầu tư chứng khoán cũng tương tự như vậy người ta sử dụng một cổ phiếu A kéo lên sau đó sử dụng một vài các cổ phiếu tức khi kéo lên thì bắt đầu gì ạ thì bắt đầu nhà đầu tư thấy là cái cái con cổ phiếu này nó trả chất lượng gì mà nó tăng đến ba bốn lần năm năm sáu lần thì người ta bắt đầu nhìn thấy rằng là những con khác kiểu gì cũng lên mà thực tế là trong cái câu chuyện là người ta đã chủ động một số con cổ phiếu B cổ phiếu C rồi và sau khi cổ phiếu B và C nó gì ạ à, nó được bơm và thổi và cuối cùng được tăng theo nhà đầu tư chỉ gì ạ à, chúng ta nếu nhà đầu tư chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta đầu tư theo thì gì à, chúng ta kiếm được bội tiền nhưng quan trọng là nhà đầu tư lại không biết lại cứ bám theo và lại đầu tư dài hạn mới chết ạ đúng không ở đây thì à, thuộc cổ phiếu phòng thủ giống các cổ phiếu khác phòng thủ như điện mọi cái thì phòng thủ hay không phòng thủ thì chúng ta phải hiểu là không có dòng tiền dòng tiền nó không có và nó đang bán ra nên có dòng phòng thủ hay không phòng thủ thì cái gì à, nó sẽ rất rủi ro khi mà chúng ta đầu tư tại vì cổ phiếu nó lên được nó phải gì ạ à? liên quan đến gì ạ à? nó liên quan đến kết quả kinh doanh lợi nhuận kết quả kinh doanh nhưng thực tế là các bạn mua được cổ phiếu thì bạn có được kiếm được lợi nhuận không ạ các bạn có kiếm được cổ tức không ạ hay là các bạn ăn chênh lệch giá cái quan trọng là chúng ta phải sử dụng cái đầu là chúng ta đầu tư cổ phiếu là chúng ta kiếm lợi nhuận hay là chúng ta ăn chênh lệch bằng chênh lệch giá hay ăn cổ tức nên vì cái việc mà dòng tiền bơm vào thì các đầu tư tổ chức họ sẽ gì ạ à? sử dụng lợi nhuận làm gì ạ à? sử dụng lợi nhuận để gì ạ à? tạo ra những quy luật cung cầu và tạo khi mà tạo ra quy luật cung cầu thì lúc này gì ạ à, cổ phiếu tăng thì cái cách đơn giản gì ạ à, tích lũy tích lũy xong gì ạ à, thu gom tích lũy xong thì bắt đầu gì ạ à, truyền thông đẩy giá lên khi truyền thông đẩy giá lên bằng gì ạ à, lợi nhuận doanh thu báo chí đưa ra thì bắt đầu phân phối thoát ra thế là xong đấy thì, thì câu chuyện như vậy hay là bây giờ chúng ta thấy là cái cổ phiếu đây là cổ phiếu một bạn có hỏi rất là hay đó là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, ờ, HAG vậy cổ phiếu HAG thì sao ạ cổ phiếu HAG thì rõ ràng là cổ phiếu này cũng sử dụng cái đòn giống như DG tức là cũng sử dụng gì ạ chi mồi thôi ạ thế thì câu chuyện là gì ạ những cái câu chuyện này nó ở giai đoạn này là viết câu chuyện này là thành công nhưng giai đoạn này thì không thể viết được giai đoạn này thị trường nó xấu thì không thể viết được nhưng mình hiểu không ạ cái giai đoạn thị trường nó xấu thì không viết được còn nếu mà giai đoạn thị trường nó chu kỳ lên thì viết rất là dễ sử dụng các loại còn giai đoạn này thị trường đi xấu chỗ này bây nếu chúng ta nhìn nhá thì xu hướng giảm khối lượng lớn này Đấy, nó giảm gãy kênh khối lượng lớn tức là đang bị phân phối rất lớn vậy trong trường hợp cổ phiếu này nó có lên giấy chúng ta lấy lên thì nó phải hấp thụ toàn bộ những nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây ạ à? thì rõ ràng là gì ạ à? đầu tư như vậy là thất bại rồi thất bại kênh xuống thất bại nên nếu trong đợt này nó làm tức là cái câu chuyện làm thành công nhưng rõ ràng là gì ạ nó không đủ nguồn lực không đủ nguồn lực thì gì ạ đi xuống thôi Đấy, nên chúng ta đừng có nghe tại vì cái câu chuyện là gì ạ cái cách mà đi đến doanh nghiệp thổi giá làm giá là gì ạ chúng biết rất nhiều nên các bạn cái việc mà gì ạ mình luôn luôn muốn nói để các bạn thấy rằng là sự thật để các bạn nhìn nhận ra mình không thể nào đầu tư trong chu kỳ lên thì ạ đầu tư cổ phiếu này trả thăng. nhưng quan trọng là gì ạ xem là cái nhóm nào có thể dẫn đầu thế um, trong đoạn này thì cũng uh, mong rằng là các bạn có những câu hỏi mang tính chất là gì ạ? liên quan đến uh, trí tuệ một chút tức là thực ra Dũng muốn nó có những câu hỏi nó mang tính nó nó khoai ở đây nó nó khó một chút để Dũng cũng gì ạ à? một là Dũng học được từ bạn hai là gì ạ à? Dũng mong muốn rằng gì ạ à? cũng để chia sẻ với các bạn à, những kiến thức mà Dũng biết được à, cái thị trường à, nhận định cái chỉ số vận động như nào trong thời gian tới thì à, Dũng sẽ làm một cái video liên quan đến à, các chỉ số về kinh tế vĩ mô thực ra khi mọi người nhìn thấy kinh tế vĩ mô thì mọi người thấy rằng nó có gì nó phức tạp khủng khiếp ở kinh tế vĩ mô nó có ba cái cái phần chính là một là gì ạ chúng ta nhìn thấy đó là gì tỷ giá hai là gì ạ tỷ giá hai là lãi suất ba là tăng trưởng thì tăng trong cái tăng trưởng thì nó liên quan đến như là đầu tư công đúng không nó đầu tư công nó liên quan đến gì ạ à, nhà đầu tư nước ngoài nó liên quan đến gì ạ? tiêu dùng trong nước à, tức là thương mại trong trong nước à, nó liên quan đến gì ạ à, liên quan đến uh, nhà, uh, ngoại hối đấy, đấy là những cái phần mà chúng ta thì với câu chuyện là gì ạ nếu trong trường hợp mà gì ạ để chúng ta đầu tư công được thì không thể nào không thể nào mà chúng ta bơm tiền ra này thì cái tỷ giá mà tăng thì không thể nào bơm tiền khi mà tỷ giá tăng được thì bắt buộc gì ạ phải điều tức là làm sao để lạm phát ổn định muốn lạm phát ổn định thì tỷ giá phải ổn định muốn tỷ giá ổn định thì lúc đấy chúng ta mới bơm tiền ra được nên cái mọi thứ nó phải liên quan rất là chặt đến tỷ giá khi mà chúng ta phân tích tỷ giá thì các bạn sẽ thấy là nếu tỷ giá giảm xu hướng giảm thì cái việc là gì ạ bơm tiền là dễ dàng rất nhiều nhưng trong trường hợp mà tỷ giá lại có dấu hiệu hồi phục thì vấn đề gì ạ việc mà gì ạ hút tiền về là không thể hút được bơm tiền ra không thể bơm à, hút tiền về có khả năng nhưng bơm tiền ra là không bơm được và lúc đó thì ạ thị trường anh nhà đầu tư tổ chức người ta lại tìm một cách để rũ bỏ hoặc là người ta tìm một cách để gì ạ thoát ra khỏi thị trường chứ không người ta lại nắm giữ một cách lâu dài đâu ạ thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái điều này thì lúc đấy nó tác động gì ạ vậy yếu tố về kinh tế vĩ mô nó tác động lên gì ạ tác động lên cổ phiếu vậy tác động lên cổ phiếu thì thông thường cổ phiếu trong đoạn đầu nhé trong đoạn đầu thì cổ phiếu tăng mạnh hơn và chúng ta gọi là giai đoạn bùng nổ theo đà nhưng sau đoạn sau nhá các bạn nhớ này này đây chúng ta lại nói việc này khỏi các bạn sẽ thấy rằng là trong đoạn đầu này của cái giai đoạn kinh tế vĩ mô này đây đoạn đầu hồi phục thì chúng ta lấy cổ phiếu đi trước kinh tế vĩ mô đi trước ạ tức là kinh tế vĩ mô rất xấu nhưng thị trường đi trước nhưng tuy nhiên này nhưng khi mà bắt đầu kinh tế vĩ mô nó có những cái dấu hiệu tích cực thì nó tác động lên doanh nghiệp lúc này nó có thể giảm lãi suất hoặc là gì ạ các doanh nghiệp có bắt đầu có thể vay được và khi mà các doanh nghiệp có vay được thì lúc này nó tạo ra lợi nhuận doanh thu mất mất rất nhiều thời gian khi mà mất rất nhiều thời gian thì lúc này nó mới gì ạ nó mới gì ạ nhà đầu tư tổ chức nó xem là cái cổ phiếu này có tăng trưởng không hay là cái cổ phiếu này cái cổ phiếu mà mà bản thân tổ chức người ta đánh lên người ta xem là có thể tăng trưởng trong thời gian tới không nếu tăng trưởng họ sẽ thu gom sau khi thu gom xong thì gì ạ thì chúng ta thấy là có thể một hoặc hai quý tăng trưởng thì lúc này thị trường tăng cổ phiếu tăng đấy các bạn hiểu rõ nó gì ạ tức cái quy trình nó như vậy chứ không phải là chúng ta à, đi trước là à, một câu hỏi là nhờ anh phân tích hành vi của B-Boy trong phiên sách A một điều chỉnh à, trong những đợt điều chỉnh à, Big Boy bán ra à ok tức là trong cái đợt điều chỉnh như này các bạn hiểu đơn giản này này một cái cổ phiếu khi mà thị trường á khi mà nó biến động lớn các bạn biết là nếu trong trường hợp mà biến động lớn hoặc là cổ phiếu thôi cổ phiếu mà trong đi lên biến động lớn thì cái việc mà gì ạ à, biến động lớn là chúng ta hiểu đơn giản là lúc này nhà đầu tư tổ chức mua vào à, nhà đầu tư cá nhân tham gia vào nhiều tức là cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân thì kiến thức không có mà đặc biệt là gì ạ là cứ mua bán nhiều nên việc nhà đầu tư tổ chức sẽ có thể sử dụng thị trường chung hoặc là sử dụng tin xấu rũ bỏ à, bán ra bán ra thì lúc này tất cả nhà đầu tư gì ạ giả sử bán ra thì lúc này nhà đầu tư cá nhân bán ra hết và sau đó họ khóa khóa ngay tức là họ kéo lên rất nhanh kéo lên rất nhanh gọi là khóa và cái khóa này thì thường gọi là gì ạ à? phiên pin à, cái khóa này thì chúng ta gọi là phiên pin sau phiên pin thì toàn bộ nhà đầu tư không mua được nữa và cái việc quan trọng nữa là sau phiên pin thì thường nó test và nó tăng tiếp à test tăng tiếp cái câu chuyện mà các bạn có thể thấy là gì ạ à? phần lớn mọi người đang bán ở đây thì rõ ràng sau khi cổ phiếu lên không dám mua nữa nên thường là gì ạ à? nó sẽ có một kịch bản mà Dũng đang thường gặp đó là nếu mà Dũng bảo các bạn bán ở đây sau đó được khuyến nghị các bạn mua ở đây thì nó sẽ bảo rằng là ông này dở hơi đấy dở hơi bởi vì cái việc này như này là không không ok thì đấy là các bạn thấy rằng là nó phải rũ xong lên nhưng nó rũ xong nó giảm tiếp thì sao nên dũng phải đợi quá trình hồi phục mình mua các bạn lưu ý đây ạ à, quan điểm rằng đoạn này tập trung vào đánh cổ phiếu uh, ờ, uh, ờ, PLC này có cần quan tâm hay không thế thực tế như này ờ, các bạn ờ, hiểu đơn giản là nếu giả sử như là cổ phiếu PLC đi cạn hết thế thì câu chuyện là nếu mà mua cổ phiếu này như này thì có ổn không thì về các bạn nó sẽ không ổn bởi chúng ta biết rằng là cổ phiếu sau đi lên này thì nếu giai đoạn đầu này là giai đoạn nó biến động mạnh biến động mạnh chúng ta không thể biết là 100% nó sẽ tăng ngay đây chúng ta dự đoán thôi biến động mạnh nếu quá trình nó không thể lên ngay được nếu quá trình biến động mạnh sau nó tái tích lũy tức là nó sẽ có tiếp tục tích lũy thì lúc đấy chúng ta mua không sao bởi vì có nhiều cổ phiếu như này lên này thôi nhưng có thể chúng ta nghĩ là tốt nhưng cuối cuối cùng nó giảm rất mạnh đặc biệt là nhóm cổ phiếu gì các bạn thấy vừa rồi nó giảm mạnh không ạ các bạn nhớ cái nhóm cổ phiếu này ạ đây cổ nhóm cổ phiếu uh, dầu khí không chúng ta thấy là rõ ràng nó lên một tí thôi ạ chúng ta bảo cứ đánh nhau Luna nó lên nhưng cuối cùng gì ạ à? chúng ta cứ kỳ vọng nhưng cuối cùng là bị lỗ đúng không nên không thể nói rằng là cổ phiếu tốt mua vào ngay bởi vì nó không có dòng tiền mà dòng tiền nó vào lúc đấy nó đang dao động mạnh nó không lên được nên chúng ta không thể đưa ra cái cái cái cái đánh giá như vậy nếu như thế thì chắc là nhà đầu tư đầu tư dễ quá Dũng cũng biết rằng là bây giờ nếu mà bây giờ nói cái này thì nghe vẻ nó hơi vô cảm tí à, bây giờ đầu tư cổ phiếu MB đi vứt đấy để hai năm kiểu gì để lãi nhưng cái đơn giản nhất là gì ạ không quan tâm nữa đầu tư cổ phiếu gì ạ cái gì mà bây giờ vứt cái để hai năm kiểu gì có lãi là đầu tư cổ phiếu gì ạ nhóm cổ phiếu nào ạ chứng khoán đúng không các bạn để ý chứng khoán cứ chu kỳ thì lên là kiểu gì lên thế thì như vậy thì cần gì phải đầu tư giá trị đâu cần gì phải tích sản đâu các bạn cứ mua kiểu gì thẳng không phải phân tích cái gì cả thế thì như vậy thì rõ ràng là gì ạ tại sao người không làm Đấy. banh thì chúng ta cũng cần phải xem là cổ phiếu banh nào chứ không phải là cổ phiếu nào chúng ta đầu tư à, Xung phân tích dùng bảo hiểm ạ à, thực ra là bảo hiểm thì thực tế là bảo hiểm có lợi một là gì ạ nền kinh tế mà nó chưa hồi phục thì bảo hiểm không có lợi này cái thứ hai là lãi suất thì vừa rồi lãi suất cao nhất mà gì ạ nó không tốt thì đến bây giờ thì rõ ràng là gì ạ nó cũng không phải là tốt hẳn BMI chẳng hạn như thế BMI à, ờ, thực tế nếu mà bảo hiểm thì nó chỉ là sóng hồi thôi à, tại vì khi mà các bạn đầu tư thì như này này giai đoạn tích lũy đây giả sử như này, này. nếu mà đây đây này đây mới là mới chu kỳ tăng tức là trong cái quá trình tăng nếu ai đó mà đã đã tham gia những chương trình của Dũng đó là cái chu kỳ tăng nó phải gì ạ ít nhất là phải đường 200 hướng lên 150 và 50 nó phải nằm trên giá phải nằm trên các đường này thì nó mới là chu kỳ tăng còn ở đây là chu kỳ hồi với chu kỳ hồi thì nó lên nó lại giảm xuống nên nếu nhìn về góc độ nào đó thì các bạn thấy rằng là giữa việc mà cái nhóm bảo hiểm lúc này không phải là phòng thủ bởi vì nhà đầu tư vào thì bảo hiểm thì lợi nhuận do vai cho vay rồi thì lúc này nó cũng không còn nhiều thực tế là bảo hiểm mà có lợi khi mà người ta đầu tư vào chứng khoán mà khi thị trường chứng khoán tăng nó tạo ra lợi nhuận thì bảo hiểm có thể tạo có lợi nhuận lớn nên ờ, không phải là bảo hiểm cứ lãi suất tăng là nó nó tốt đâu ạ lãi suất giảm khi là bảo hiểm tốt bởi vì lãi suất giảm thì chúng ta nhìn thấy góc độ tự nhiên là người ta có tiền người ta đầu tư nhiều hơn tức là người ta mua bảo hiểm nhiều hơn đấy cái thứ nhất cái thứ hai là gì ạ người ta đi đầu tư chứng khoán thế thì tự nhiên là đầu tư chứng khoán có lãi hơn vay vay ngân hàng thì đấy là cái mà đây là cái quan điểm của Dũng thôi quan điểm thứ hai là Dũng phải có dòng tiền để tham gia không có dòng tiền không ra tham gia à, một câu hỏi là thị trường chứng khoán Mỹ mạnh hơn Việt Nam vậy có nên chuyển sang Mỹ chơi hay không à, thực tế là gì ạ à, Dũng nghĩ là thị, thị trường chứng khoán nào cũng đầu tư dễ thôi nếu trong trường hợp chúng ta có kiến thức nền tảng ở Mỹ thì nó có rất nhiều cổ phiếu à, Dũng có một chị à, tên là chị Hoa chị này là chị sang Mỹ từ đợt Covid và à, chị có tham gia một cái chương trình đào tạo của Dũng nhưng sau này thì chị rất thành công ở thị trường chứng khoán Mỹ thì thực tế là gì ạ chứng khoán Mỹ và Việt Nam nó không khác nhau nhiều lắm nó chỉ khác nhau về cái khung thời gian đó là Mỹ thì người ta giao dịch à, không có thời gian tức là t t t không luôn và thứ hai nữa là Mỹ nó có rất nhiều cổ phiếu thứ ba nó minh bạch hơn nhưng quan trọng là minh bạch hay không minh bạch thì cái quan trọng là chúng ta phải hiểu cái thị trường ok tiếp tục là anh ơi dùng mà MA bao nhiêu để có thể năm hai tuần à, thực ra bao nhiêu thì không phải là năm hai năm hai tuần Dí ví dụ như này bình thường là các đường trung bình 200 hướng lên 150 nằm trên 200 50 nằm trên 150 thì cho chúng ta biết là xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn đang tăng thôi cái đấy nó là chỉ báo thôi nó chỉ cho xu hướng thôi thực tế mà để mua cổ phiếu như vậy thì có lẽ là um, trẻ con nó cũng đầu tư thành công không có chuyện đó đâu ạ cái đấy nó chỉ là chỉ báo chỉ hướng thôi còn năm hai tuần thì chúng ta cần phải đây giả sử như dũng lấy một cổ phiếu năm hai tuần như sau thì các bạn nhìn thấy đây là cổ phiếu vượt qua năm hai tuần gần năm hai tuần nhưng rõ ràng là cổ phiếu này cũng đang dao động lớn đúng không nên cũng chưa biết nó lên hay không nên để đầu tư lúc này là rất khó nên hôm trước Dũng bảo là cổ phiếu này đây năm hai tuần này đấy hai năm mươi hai trăm hướng lên này 150 và 50 nhưng rõ ràng là trên vùng này nó cần thời gian tích lũy đấy nó cần thời gian tích lũy thêm đấy, các bạn hỏi như này Dũng rất là vui à, ngày 10 13 tháng 5 phép tăng lãi suất này thì thị trường sẽ giảm à, thực ra thì nói là phép tăng lãi suất thị trường giảm thì không đúng đúng không ạ tại vì chúng ta biết rằng là phép tăng lãi suất như có thể phép tăng lãi suất thì chúng ta nhớ là một số lần trước phép tăng lãi suất thị trường tăng hay giảm ạ lần trước một số lần trước thị trường phép tăng lãi suất thị trường vẫn giảm à thường tăng bởi vì chúng ta nó liên quan đến quá trình tích lũy cổ phiếu nó liên quan đến thị trường tạo đáy hay không nó liên quan đến gì à, thị, nó ở giai đoạn nào nên không phải là phép hay là các thứ đâu đấy là những cái mà người ta nó có một cái điều nó là nghịch lý mà cái mà dũng thấy là vớ vẩn nhất đó là gì ạ người ta luôn luôn đi tìm các thông tin để giải thích cho thị trường nhưng đấy là cái nó không đúng ạ không có thông tin nào cái phần lớn là các thông tin đó, nó không phản ánh đâu ạ chẳng hạn như là trong một chu kỳ thị trường đi lên thì các thông tin nó sẽ bóp méo nó không đúng tức là thông tin xấu nó cũng, cũng sẽ gì ạ à, vẫn cứ tăng các bạn nhớ không ạ trong xu thị trường lên đấy còn trong chu kỳ thị trường đi xuống thì thông tin tốt nó hồi hộp nó đi xuống tất nên tất cả cái thông tin đó là vớ vẩn hết còn trường hợp là chỉ như bắt bớ hoặc là những cái công ty chẳng hạn như là một số cái trường hợp Dũng không muốn đưa ra ở đây nhưng Dũng có dự báo một số các uh, dự báo mà nếu các bạn nào đã học của DVD thì tất cả những dự báo về cổ phiếu nào đó về cái việc mà gì ạ thậm chí là việc mà liên quan đến cái việc pháp luật nó sẽ dính ra tại vì tất cả những cái đấy làm ai biết à, ai biết chỉ có bạn nên không biết thôi nên cái việc mà gì ạ biết là những cái vụ như vậy thì sớm muộn cũng sẽ dính bởi vì cái việc đầu tiên là gì ạ những nhà đầu tư như Dũng thì có thể biết ngay tại vì tất cả cái làm làm giá theo kiểu cách như thế thì ai chả biết quan trọng nó có bắt hay không đấy thế nên các bạn thấy là việc chúng ta đầu tư thì chúng ta cần phải đầu tư theo chu kỳ còn hết chu kỳ rồi <laughs> không đầu tư nữa ở ờ, KHB thì ờ, đợi thời gian nha bạn nha tại vì KHB thì nó phải tức là đây này nó ờ, các bạn hiểu đơn giản một cổ phiếu đây Dũng lấy một cái à, đây là một cái mẫu hình để các bạn hiểu rõ tại vì nếu các bạn không hiểu rõ một cái mẫu hình thì nó sẽ chẳng hạn như là một cái mẫu hình này đây là một mẫu hình thế thì cái mẫu hình này mẫu hình bao giờ nó cũng sẽ có một số phần như sau mẫu hình hay là mô hình đây một cổ phiếu đang trong một chu kỳ đi lên ạ bất cứ của thì đoạn đầu này các bạn thấy nó biến động mạnh rất rất mạnh Đấy, sau đó nó siết lại rồi sau đó nó có thể kéo lên một số trường hợp thì quá nhiều nhà đầu tư đeo bám nó rút bỏ Đấy, tức là nhà đầu tư cá nhân thì do là các uh, tay phím hàng hoặc là ai đó biết thông tin mật hay là nó lại là thì nhiều quá thì nó sẽ rũ rũ xong thì nó kéo lên đấy, kéo lên đấy, thế thì câu chuyện đấy là một số nhà đầu tư thì rũ thì người ta bảo là rẻ người ta mua lần sau thành công thì sao thế thì câu chuyện đấy là nếu thành công lần này thì lần sau sẽ gì à? lần sau sẽ gặp vấn đề đấy, nếu có được thành công lần này thì lần sau sẽ gặp vấn đề đúng không đấy chúng ta nhìn nhìn thấy là như vậy ok nhờ thầy xem thị trường thực ra thị trường lúc này nó đang mới quan điểm cá nhân của Dũng nhé thì thị trường lúc này nếu bạn hiểu rõ được về về cách đầu tư như Dũng thì ạ quan tâm đến thị trường thời điểm này là xem nó quan tâm đến những cổ phiếu nào chẳng hạn như là cổ phiếu đây là public thôi PVS là Dũng quan tâm xem là thị trường nó giảm nữa cổ phiếu đấy phản ứng như nào đến khi nào cổ phiếu sẽ xuất hiện những cạn kiệt khối lượng và xác nhận thì mua cái xác suất phải đúng đến 8 8 90 phần trăm Dũng đưa cho kịch bản tất cả các bạn thấy rồi đưa hết kịch bản ra rồi nhưng nếu nó xảy ra thì mình làm không xảy ra mình làm đơn giản thôi đấy tức là nó xảy ra mình làm không xảy ra thì thôi và cái xác suất theo kịch bản Dũng đưa ra nó là cái rất cao tích lũy là thế nào à ok à, tích lũy là quá trình thu gom cổ phiếu các bạn nhé nó có một cái cãi nhau như này à, cãi nhau đó là gì ạ vậy mô hình nó có đúng mãi không cái mô hình cổ phiếu nó đúng mãi không có phải là mô hình cổ phiếu đúng mãi không thế thì câu chuyện là gì ạ một số thì bảo rằng ạ à, cổ phiếu mấy ông phân tích kỹ thuật về mô hình cổ phiếu và các đường nó cắt từng kia mọi cái nó không chính xác mà không đúng được thế thì họ nói như vậy là đúng bởi vì nếu các bạn phân tích cổ phiếu mà chỉ dụng sử dụng nguyên đường giá nha nguyên đường giá tức là sử dụng nến hoặc là sử dụng các đường trung bình động như là MACD hay là M MACD hoặc là MA hoặc là Ichimoku thì tất cả những cái biến động như vậy nó liên quan về tâm lý và liên quan tâm lý thì nó không đo lường được gì à không đo lường được cái cổ phiếu như nào còn một cổ phiếu thì chúng ta hiểu bản chất cổ phiếu là gì ạ cổ phiếu này cái ngay mới quan trọng này cổ phiếu là tuân theo quy luật cung cầu và quy luật này là quy luật gì ạ mỗi giai đoạn là cổ phiếu được thu gom à, thu gom tích lũy thu gom tức là nhà đầu tư tổ chức thu gom cổ phiếu hay là gọi tích lũy cổ phiếu vậy thu gom thì bao giờ nó cũng để lại dấu vết chẳng hạn như là tăng thì gì ạ giá tăng giảm thì à, tăng thì khối lượng tăng giảm khối lượng giảm và việc mà thu gom như vậy thì nó luôn để lại dấu vết và nó hình thành những mô hình giống nhau chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn mua cổ phiếu SSI với giá chẳng hạn với giá 20 chẳng hạn thế và với điều kiện là gì ạ phải mua được một triệu cổ phiếu đấy không biết là SSI giá bao nhiêu thì nói lúc đấy thì SSI giá hiện tại tại vì Dũng không quan tâm đến giá của SSI bây giờ tại vì nó chưa đến điểm mua SSI là đang 18 thì hạn bây chúng ta mua một khoảng độ 100 triệu cổ phiếu SI giá 20 đi ạ không vượt quá giá 20 thì rõ ràng là chúng ta phải làm nào đó để gì ạ thu gom vậy cái thu gom đấy là nó tuân theo quy luật cung cầu mà khi mà thu gom xong thì kiểu gì nó cũng tăng vậy câu chuyện đây là gì ạ chúng ta phải biết là cái hành vi thu gom nó như nào đúng không à, nền giá thứ một nếu mà giờ nền giá thứ một là tính từ giai đoạn tích lũy là giai đoạn sideways á, là gì ạ các đường các đường giá 250 hoặc là uh, ờ, 150 hoặc là 50 đang gì ạ xen với nhau thì gọi là nền giá thứ một sau khi mà nền giá thứ một thì nó đi bước vào giai đoạn 2 và nó có thể tạo ra 3 đến 4 nền giá trước khi phân phối và quy luật cung cầu thì không thể nào sai được tức là gom cổ phiếu thu gom cổ phiếu thu gom đến lúc nào hết cổ phiếu gì ạ à, thì nó sẽ lên nên cái việc là mô hình và mô hình luôn đúng nó không bao sai được chỉ người đọc nó bị sai đấy ạ người đọc bị sai hoặc là chẳng hiểu gì cả. tại vì Dũng thấy rằng là đây là không không phải là nói xấu hay là mình uh, mình mình trù dập ai cả nhưng có một cái bạn bạn nói về mô hình tay cầm tách tay cầm thì bạn chả hiểu gì về tách tay cầm cả nhưng bạn cứ nói mô hình tất cả cổ phiếu nào bạn đưa vào mô hình tách tay cầm này. thế thì mô hình tách tay cầm nó phải là ít nhất là bao nhiêu ạ à? ít nhất nó phải là 7 tuần Đấy. cho nên nhớ là ít nhất nó phải có 7 tuần trở lên cái thứ hai là nó áp dụng cho cổ phiếu gì ạ à? tăng trưởng thứ ba là thường nó áp dụng gì ạ à? cho mô hình ạ thường nó áp dụng cho một cái xuống đi lên kênh đi lên và cái thứ tư nữa là gì ạ là bây giờ mô hình cầm ở Việt Nam nó không có trên thế giới nó cũng rất hiếm bởi vì sao ạ nó cực kỳ hiếm bởi vì cái mô hình này nó bị biến dạng do gì ạ ai cũng biết nên nó hình thành mô hình biên độ thu hẹp mà do Mac Mini bởi sáng tức là biên độ thu hẹp là gì ạ nó chính là mô hình tách tay cầm nhưng nó gì ạ nó cần thêm thời gian để tích lũy thêm à ok rất hay à, Dũng rất là vui ạ cái cổ phiếu này thì đang hình thành nha đang hình thành bạn rất là tuyệt đấy nó đang hình thành mô hình này còn nó hình thành nó hình thành nó bị phá vỡ khi nào khi mà thị trường chung xấu thực tế là cái quá trình mình đầu tư thì mình à, mình nghiên cứu về thực trải nghiệm thực tế của mình cái cách mình học như này mình nghiên cứu như, như các bạn này không biết là các bạn nào có học chắc chắn là thành công đây là mô phỏng ạ à. cách mô phỏng là gì ạ à? đầu tiên là gì ạ à? bạn nghiên cứu toàn bộ những cái cổ sách cổ phiếu mạnh nhất thị trường nghiên cứu tất cả những cổ phiếu và sau đó tìm ra quy luật sau khi bạn tìm ra quy luật thì bạn thấy là các quy luật cổ phiếu giống nhau và bạn học thêm đọc thêm một số cuốn sách sách thứ nhất phải đọc đó là ly của sách Livermore chết về chứng khoán hồi ức của thiên tài chứng khoán và tóm lại tất cả sách của chúng của Livermore bạn đọc tại sao bạn nên đọc đó bởi vì Livermore là người ạ à, có mang tính đầu cơ và hiểu rất rõ thị trường rất rõ luôn là cha đẻ của các cha đẻ về chứng khoán sau khi bạn nói nắm rõ được Livermore rồi thì những cuốn sách thứ hai bạn không thể thiếu được đó là sách của William O'Neill tại vì tại sao William O'Neill để bạn biết rằng là video neo là việc kết hợp của phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật để tạo ra một hệ thống đầu tư tuyệt vời trong đó có sản phẩm mới công nghệ mới các tổ chức tham gia vào quá trình tích lũy nền tảng giá như nào nhưng tuy nhiên thì ở Fuel thì phần lớn các bạn học đọc không ứng dụng được thậm chí là ứng dụng không có kết quả bởi vì ông chủ yếu là ông áp dụng mô hình tay cầm mà mô hình tay cầm thì bây giờ nó không đúng ở Việt Nam nữa thậm chí là trên thế giới nó cũng rất ít điều thứ hai nữa là gì ạ mẫu hình của ông là toàn biểu đồ tuần nên cái biên độ cái cái thị trường Mỹ thì nó gì ạ à, nó có quá trình tích lũy dài hơn ở Việt Nam thì nó ngắn hơn mang tính đầu cơ nhanh hơn nên nó không đóng thì người ta bảo là nó không đóng nhưng thực tế là bản chất nó giống nhau ạ do chúng ta hiểu sai rồi bản chất giống hệt nhau chúng ta nghiên cứu mà để củng cố điều này thì ai ạ Mac Mini cho chúng ta một góc nhìn sâu hơn bởi vì ông phân tích biểu đồ này. đấy các bạn thấy rằng tất cả cái điều này Dũng uh, có thể bật mí cho bạn và bạn làm chắc chắn bạn trở thành gì ạ nhà đầu tư lão luyện thành công chắc chắn thành công à, nếu bạn nào làm như vậy hoặc là các bạn nào đã gì ạ đã từng nghe cái video của Dũng rồi mà hôm nay nói thì các bạn tin chắc là nó thành công thôi nó không phải là đi nghe phím hàng tại vì tất cả nghe phím hàng là 99 phần trăm là thất bại Dũng đưa ra cái này không phải là đây là sự thật tại vì cái việc mà phím hàng nó không đúng bởi vì các bạn có đúng một lần hai lần ba lần nhưng lần thứ tư bạn mất mất hết thì cái việc bởi vì bạn không nắm rõ được quy luật Đấy, tại không quy luật nên cái quan trọng là gì ạ hãy dành thời gian để học ạ lý do mau ôn Đấy, thì các bạn học đi là khẳng định luôn thành công chắc chắn là thành công nếu bạn học đúng như vậy tại vì còn đừng nếu mà học thì đừng có nghe thằng nào khác đấy mình nói thật đừng nghe thằng nào khác tại vì bạn học như vậy là bạn đã thành công rồi còn trong trường hợp bạn học như vậy bạn muốn đi nhanh hơn thì có thể đi tìm người khác thành công và bạn move học nhanh Đấy, cách như thế là gì ạ? bạn học hết cái đấy sau đó thì muốn đi nhanh hơn thì học thì cách như vậy thì bạn thành công week off là của Livermore đấy ông Livermore là ông để ra week off biến động à, cái cổ phiếu này là cổ phiếu B PCCG BCG BCG Ờ, không biết bạn như nào những cái cổ phiếu như này đây nó đang kênh dưới nhá bạn nhìn đấy, đấy. nếu các bạn nhìn này tức là không như nào nhưng Dũng nhìn một, một cổ phiếu trong khoảng chắc hai giây biết nó lên hay xuống Đấy. cái cổ phiếu nó đang kênh xuống thì không không thể nào tức là cứ hai giây không phải nó nói là bây giờ nếu mà gọi là đầu tư ngắn hạn một hai hôm thì không nói nhưng nếu mà đầu tư mà mang tính chất là gì ạ nó nó rõ ràng chu kỳ một chút thì biết ngay bạn nào làm mãi rồi thì bạn sẽ biết ngay nó đơn giản ạ nó không có gì mang tính chất là gì ạ à, hàm lâm cả nó rất đơn giản tại sao phải quan tâm đến giá đóng cửa à, giá đóng cửa là cái giá mà để cho chúng ta biết là cuối ngày người ta có thu gom hay là người ta phân phối cổ phiếu tại vì chúng ta biết rằng là giá đóng cửa tại vì bây giờ đóng cửa nó cho nó là hôm đấy là phân phối là bán cổ phiếu đúng không tại vì nhiều hôm là gì ạ nó kéo lên nó kéo lên sau đó gì ạ quan trọng là chúng ta biết rằng là kéo lên dạ. kéo lên thì với khối lượng lớn hay là kéo lên khối lượng nhỏ Đấy, khối lượng là quan trọng à, cái quá trình tích lũy này các bạn hiểu đơn là tích lũy là chúng ta cần được cả một thời gian chứ không phải trong một hai hôm được nên vấn đề là nếu chỗ nào đầu tư là một cổ phiếu chu kỳ lớn nó phải 3 đến 6 tháng nha 3 đến 6 tháng đấy thì, thì hôm nay thì cũng muốn giao lưu các bạn lâu lắm rồi hôm nay mới giao lưu được hơn tiếng rất vui được là à, chia sẻ các bạn thì ở à, những buổi giao lưu á Dũng muốn là các bạn hỏi hỏi rất nhiều thứ các bạn hỏi cái gì hỏi và thậm chí là hỏi những cái trái chiều đi trái chiều một chút ạ chẳng hạn như là liên quan đến uh, cái vấn đề liên quan đến kể cả đầu tư kiểu gì các bạn cứ hỏi trái chiều biết đâu Dũng có biết thì Dũng gì ạ Dũng uh, chia sẻ còn không biết thì Dũng học được một cái gì đó các bạn các bạn lưu ý này uh, trong lúc thị trường nó đang xuống đang cắt như này thì phân tích tất cả cổ phiếu đều không có giá trị nha phân tích tất cả cổ phiếu đều không giá trị bạn đầu đồng ý cho Dũng ờ, số 1 rồi tức là các bạn có phân tích nó lên thì nó cũng không có giá trị bởi vì nó đang ở trong vùng yếu các bạn chỉ có có nhìn quan sát xem là nó mạnh hay nó yếu thị trường để tiếp tục theo dõi thôi chứ còn bây giờ phân tích để mua bán để giữ hay không thì thực sự là nó nó không giá trị nên để phân tích để khuyến nghị các bạn mua đây quan điểm cá nhân của Dũng nhá nó không không nói là thì gì ạ à? nó đang là mang tính là lừa lừa đảo các bạn thôi tại vì thực tế là họ không thành công đâu họ làm họ không thành công làm sao mà gì ạ Dũng nếu Dũng đầu tư như thế Dũng không thể thành công được thì làm sao mà mà các bạn thành công được mình không thành công Dũng là người gì ạ thực chiến rất là thực chiến nhưng đầu tư như vậy là không thành công được bởi vì gì ạ làm sao mà thị trường giảm mình giành được không thành công được nên cái việc là gì ạ nên vàng thì nó biến động mạnh vàng thì mình cũng chưa biết nhưng nếu mà cái thời điểm mà tại vì bây giờ cái bản vị vàng á, trên thế giới nó không còn nữa nên giá vàng sẽ khó có thể tăng mạnh à, bản vị vàng còn đầu tư kiểu giá vàng thì Việt Nam đang cấm cái thứ hai là gì ạ chưa biết ông nào đầu tư vàng thành công đúng không chưa biết ông nào đầu tư vàng thành công Đấy, rất ít cực kỳ ít luôn nên các bạn đừng có nghe còn bây giờ như này trước khi kết thúc hôm nay thì thực tế là gì ạ Dũng vẫn đang thấy là thị trường trong thời gian tới là tích cực thậm chí là rất tích cực có thể mọi người đang có thể suy nghĩ khác nhau bất động sản thì chắc chắn nó cần rất nhiều thời gian nữa bởi vì bất động sản thứ nhất là năm nay trái phiếu trái phiếu là gì ạ là một lượng lớn đáo hạn ngân hàng nhà nước cho vay nhưng cái quan trọng các bạn biết rằng là người ta nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu bất động sản đặc biệt là gì ạ người ta không hạ giá mà người ta đang muốn là giải cứu giá bất động sản rất là cao không muốn giải cứu tức là không muốn hạ giá để bán thì cái việc mà gì ạ giải cứu thì nó lại tiếp tục neo cái bất động sản ở mức cao mà neo bất động sản rất cao thì nó không tốt không tốt cho nền kinh tế còn bong bóng thì khả năng là nó cũng không thể xịt được ngay tại vì nền kinh tế chúng ta khá tốt và thứ hai là vừa rồi là do covid thì người ta tập trung đi đầu tư bất động sản rồi và một lượng khi mà lượng bất động sản mà gì ạ mà đình đình trệ đấy thì rõ ràng là liên quan đến rất nhiều các lĩnh vực như là tại vì bất động sản nó tạo quan việc làm cho rất nhiều ngành lĩnh vực khác nhau đấy, nên lúc này các bạn thấy là đầu tư nó không ổn nhưng các bạn lưu ý này thị trường lúc nào nó cũng có sóng nha lúc nào cũng có sóng à, bạn hỏi ly có gì chưa lên được nhá yên tâm thì bạn chưa lên được nó vẫn đang hình thành ạ lúc nào cũng có sóng quan trọng là bây giờ bất động sản không lên được thì bắt buộc kinh tế phải tăng trưởng tăng trưởng thì năm nay đầu tư công là mạnh rồi không có gì nữa chắc chắn năm nay đầu tư công mạnh nhưng bây giờ cổ phiếu mà các bạn một là các bạn không mua được giai đoạn đầu thì những cái nền sau các bạn đợi thôi đúng không cái điều thứ hai là chúng ta cũng nhìn thấy rằng gì ạ thời điểm này thì lãi suất sẽ giảm một trong một vài tháng tới quý tới là gì ạ Mỹ sẽ không tăng lãi suất nữa khả năng tăng nữa rất những đợt này là bắt đầu cũng gần như cuối rồi thì cái việc mà gì ạ tỷ giá lại tiếp tục đi xuống nên cái việc mà khi tỷ giá xuống thì bắt đầu lại bơm tiền ra để mua ngoại tệ là đương nhiên ngoài ra gì ạ khi mà tỷ giá xuống thì việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia Việt Nam là đương nhiên tiếp theo là gì ạ với việc mà ủy ban chứng khoán làm rất là chặt tất cả những cái cổ phiếu đầu cơ sử dụng những cái kiểu như là lừa đảo như vừa rồi cuối kiểu dịnh đứt hết các bạn yên tâm là kiểu dịnh đứt hết ai cũng biết kiểu dịnh biết đấy tại vì Dũng cũng đều biết là làm như nào thì ủy ban chứng khoán này chỉ biết đặc biệt là những bạn nào trong học trong à, lớp của Dũng Dũng chia sẻ hết kiểu gì cũng dính thế thì câu chuyện là gì ạ nếu chúng ta mua những cổ phiếu đấy mà thiếu kiến thức chúng lại đầu tư dài hạn rất mệt mất hết tiền nên cái quan trọng nhất là chúng chúng ta cần phải có hiểu rõ về về thị trường thế để này Dũng cũng hứa là các bạn là gì ạ tới đây sẽ uh, ra những cái chuỗi video nó mang tính như lý thuyết thực chiến để cho các bạn áp dụng trong đầu tư tại vì cái quan trọng là gì ạ đầu tư thì chúng ta không thể là tầm ở đâu tiền đó không có tầm thì mới tiền đến chứ còn không thể nếu mà bây giờ cứ nghĩ là mua thắng thắng nhưng cuối cùng gì ạ sau một thời gian hết chu kỳ lại nộp tiền vào vay mượn các thứ nộp vào vay ngân hàng gì vào lại mất hết nên ở đây chúng ta đây là Việt Nam chúng ta hiện tại tất cả mọi thứ đang khá tốt nha lãi suất thì đang có xuống giảm tỷ giá thì cũng ờ, tỷ giá Dũng sẽ có thầy buổi phân tích kỹ về tỷ giá nhưng về cơ bản tỷ giá vẫn đang tốt à, giá dầu khí khả năng trong thời gian tới sẽ bắt đầu ổn định khi mà Nga đang có dấu hiệu là gì ạ dừng bơm tiền à, dừng bơm, bơm tức là bắt đầu giảm cái sản lượng kinh tế Trung Quốc hồi phục nên dầu khí theo Dũng cũng là một cái ngành rất là cần quan tâm à hôm nay thấy sự thông báo ạ Fed tuyên bố tiếp tục tăng lãi suất à, tăng thì Dũng việc tăng thì vẫn cứ tăng đấy ạ nhưng nó sẽ không tăng mạnh à, đúng rồi rất nhiều cổ phiếu đang hoàn thành mẫu hình vậy mẫu hình là gì mẫu hình nó là một cái mô hình thôi ạ mô hình tức là mô hình nó tuân theo cái lùi cung cầu đấy ạ. tức là thu gom thu gom thu gom và mô hình nó luôn luôn đúng nhau thế thì uh, mong rằng là các bạn sẽ có những câu hỏi tiếp theo trong thời gian tới để Dũng sẽ cùng chia sẻ và có một điều đây là dự báo thôi ngân hàng Việt Nam thì chính phủ có đưa ra là năm 2025 Việt Nam sẽ vào nước mới nổi nếu Việt Nam đúng như chính phủ và nước mới nổi thì khoảng độ cuối năm nay và sang năm thị trường sẽ tăng rất mạnh nếu mà giả sử nhá được nhé còn cái việc này chúng ta cần phải quan, quan tâm thêm xin cảm ơn à, chúc các bạn à, có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc và nhớ đăng ký kênh của Dũng để lần sau Dũng phát các bạn đã là người sớm nhất à, nhận view tiếp theo à, thực ra là phái sinh thì Dũng biết rằng là nhiều người đầu tư phái sinh là mất rất nhiều tiền nên Dũng hạn chế theo còn nếu có thời gian thì trong thời gian tới thì Dũng sẽ chia sẻ để hỗ trợ cho các bạn cách đầu tư vệ sinh xin cảm ơn nhớ đăng ký kênh nhé để lần sau Dũng phát các bạn sẽ là người mới nhất nhận video tiếp theo xin cảm ơn rất nhiều